Ờ, hello, hôm nay à, bên à, tư vấn cờ bạc bịp của à, năm 2020 này thì mình xin chào tất cả mọi người đã đến xem cái kênh của bên tư vấn cờ bạc. Thì hôm nay giới mình chúc mình giới thiệu đến anh em về cái bộ môn đó là máy đánh bài. Đó. Máy đánh bài chuyên về đánh bài xì dách và xì tố nha anh em. Đó. Và anh em vào xong anh em chơi thì anh em chỉ cần những cái bộ bài chợ tất tần tật bài nào cũng được. Anh em chỉ cần vào cầm một cái điện thoại như thế này và anh em vào sòng anh em đặt xuống và anh em đánh đó anh em đặt xuống và anh em đánh thì cũng nói thẳng luôn với anh em tất cả các bài chợ anh em đều chơi được hết nha anh em kể cả bài người ta chơi bài ờ, lỗi hay bài gì đó anh em đều chơi được hết không cần phải bắt lỗi người ta đó thì bên ờ, cơ sở của tư vấn cờ bạc việt cung cấp cho anh em đầy đủ đó là bài kính và bài mã vạch bài sai lỗi bài báo lỗi bài tam giác bài ô vuông nhưng mà nói chung là tất tần tật thì hôm nay cái video này cái sản phẩm mới nhất và bên cơ sở tư vấn cờ bạc Việt đã làm ra và hôm nay sẽ chỉ cho anh em cách chơi và xử lý đó và chơi và cái máy này nó phải có wifi nha anh em đó nếu anh em chơi anh em chỉ cần có wifi anh em cầm vào xong đó thì wifi rất là dễ anh em chỉ cần hai cái sim 4g cực mạnh đó một tháng nó phải được à, năm sáu mươi g thì anh em vào sòng anh em chơi vô tư luôn anh em nhé và chỉ cần đặt một cái máy điện thoại như thế này và anh em chơi thôi thì bây giờ tôi sẽ thử và test cho anh em chơi luôn và anh em thấy luôn trên màn hình ờ, như thế nào nha anh em đó bài là bài chợ hoàn toàn nha bài này bài chợ không lỗi không tan tích gì nha anh em không phải là bài kính cũng không phải là bài uh, lỗi số hay lỗi gì nha bài đó là bài chợ nha anh em rồi bây giờ mình sẽ vào cái điện thoại trước khi anh em vào sòng anh em vào đó anh em kết nối wifi xong xuôi đó thì anh em chỉ cần bấm như thế này đó thì hiện tại là bây giờ là anh em thấy không rồi anh em thấy cái đít ở dưới cho anh em đây mình để lại cho anh em thấy nhá đó anh, thấy, anh em thấy cái xấu rô không đó mình hiện tại đã thấy số rô nha như này đó cái xấu rô nha anh em đó cây bảy rô nha anh em anh em thấy không cây ba rô nha anh em đó anh em muốn biết như thế nào liên hệ số điện thoại 08 08 69 69 7778 nha anh em đó gọi trực tiếp cường sẽ chị và chỉ cách cho anh em chơi và nó như thế nào đó thì anh em có liên hệ số 08 969 69 778 nha anh em đó cái hai bit này anh em thấy chưa đó và cực sẽ sóc lên nha anh em đó sóc lên nha đây nè sóc lên nha anh em đó anh em thấy camera quay không đó nó quay hoàn toàn thật nha anh em không có dùng qua bên cái kính hay gì nha anh em nếu mà qua kính thì không bao giờ thấy được những cái cảnh xung quanh nha anh em để bài xuống nè anh em thấy hai cơ chưa đó tay của mình đang bóc nè thấy cơ cây mình đang kéo nha anh em đó cây cơ nè đó cây ri này cực kỳ nét luôn và đánh cái này phải cần hai người một người ở nhà hỗ trợ cho anh em qua một cái tai nghe như thế này siêu nhỏ nha anh em nhé cái tai nghe siêu nhỏ để để trong lỗ nhĩ anh em nghe và người kỹ thuật ở nhà sẽ đọc cho anh em đó sẽ đọc cho anh em ví dụ như ở nhà đọc cho anh em anh em vào sòng anh em chỉ cầm một cái máy như thế này vào sòng thôi đó cầm một cái máy như thế này vào sòng thôi còn tất tần tật ở nhà có người khác sẽ lo anh em nhé và muốn biết như thế nào chơi như thế nào anh em có liên hệ số 08 69 69 7778 nha anh em đó cây ba bích nha anh em anh em thấy chưa cây 7 nha anh em đó cây 6 nha anh em đó cây 7 bích tiếp tục nha anh em anh em thấy chưa hoàn toàn nét anh em nhìn cái màn hình này cực nét luôn cây bích nè đó và máy này có thể bắt xa cho anh em đánh được từ Bắc vào Nam luôn anh em nhé không cần phải ngồi gần hay là như thế nào cường bao cho anh em đi từ Bắc vào Nam hơn một ngàn cây số vẫn có thể chơi được đó máy đánh bài này và máy đánh bài này đánh thể tất cả các loại bài đó. không cần phải là bài ờ, lỗi hay bài viết gì hết chỉ cần bài nào cũng chơi được chuyên về xì dách và xì tố đó anh em muốn biết chơi như nào cách chơi như nào và quay tay ngang như nào siêu nhỏ như nào thì anh em liên hệ số điện thoại 08 69 69 7778 đó, để được tư vấn và chỉ cách anh em chơi còn anh em không thì anh em cứ lên cơ sở trực tiếp lên cơ sở luôn đó để mà biết qua các sản phẩm máy đánh bài xì dách và xì tố nha anh em thì uh, anh em xem video thấy hay thì nhớ ủng hộ kênh và một cái like một cái chia sẻ tuy những cái đó là một cái động lực cho bên cơ sở tư vấn cờ bạc việt đó, để chơi để chỉ để có những sản phẩm mới nhất cho anh em đó để anh em tiếp nhận được đó để chơi như thế nào cho hợp lý bây giờ tôi sẽ sóc và rút cho thêm ba bốn cây nữa cho anh em nhé đó anh em nhìn nè khi tay mình sóc nó nó vẫn có trên màn hình anh em nhé người kỹ thuật ở nhà sẽ thấy hết tất tần tật trong sòng chơi như thế nào và nói sẽ nghe hết luôn đó anh em thấy cái clip chưa à, rút cho anh em này đó ba chuồng này anh em đó cây ba cơ nha anh em đó cây bảy như cái bốn cơ cái này là cây uh, ờ, 5 cơ 5 rô đó anh em thấy chưa cái 10 rô đó ở nhà sẽ đọc cho anh em đó còn bây giờ mình qua video thì mình ờ, làm và để đọc luôn cho anh em luôn chứ còn ở nhà thì sẽ có một người đọc kỹ thuật anh em chỉ cầm một cái máy vào xong thôi anh em không bất cứ không cần làm gì hết anh em chỉ việc lắng nghe thôi nha anh em nhé thì uh, cuối video chúc anh em cái năm 2020 này thành công hơn và anh em cứ liên hệ số điện thoại 08 để được tư vấn nha anh em xin chào anh em